Trong giờ văn, thầy hỏi các em học sinh, các em cho thầy biết, người đàn ông không mặc gì nằm dưới đất gọi là gì? Đất lành chim đầu. Thế còn người đàn ông không mặc gì nằm úp xuống một hòn đá trứng chọi đá Vậy hai người đàn ông không bằng gì Cõng nhau là gì Gậy ông đập lưng ông Người đàn ông không mặc gì nhảy xuống bể các cảnh Chim cha cá làm Người đàn ông không mặc gì ngồi sau xe đạp là Chọc gậy bánh xe Vậy người đàn ông không mặc gì đắp chăn ngủ là gì dạ là chim chích bông à nô mắt trọng tội phải vào tù cán bộ thấy nô liền hỏi anh kia anh mắc tội gì mà phải vào đây thưa cán bộ tôi mắc tội cạnh tranh kinh doanh nên phải vô đây này lý do quá nhé nước ta có nền kinh tế tự do cạnh tranh mà thế anh cạnh tranh cái gì với ai vậy Tôi cạnh tranh in tiền với nhà nước Đố mày, thần núi người ta gọi là gì? Dễ thế mà cũng đố Là sơn tinh Còn thần nước dễ ở thủy tinh Thế còn thần tình yêu Thì là yêu tinh Trò nô no. Ai trò để đâu mà không nghe tôi nói Vậy mắt thầy để đâu mà không thấy tay em? Sao trên đầu bố lại có tóc bạc à? Mỗi khi con làm bố buồn thì trên đầu bố sẽ có thêm một sợi tóc bạc đấy. Thảo nào, tóc ông nội bạc trắng. Anh Nô, cho em tiền đi shopping đi. Được, nhưng em phải làm theo những gì anh bảo. Còn lâu. Vậy thì khỏi shopping gì nhé. Vậy thì anh muốn em làm gì? ngoan nghe lời đừng shopping nữa nhé. Có một thực tế rất phũ phàng. Đàn bà ngoại tình thì bị đàn ông đánh. Đàn ông ngoại tình thì bồ đàn ông bị đàn bà đánh. Là đàn ông thật tuyệt. Mon à, cho tớ vay 100.000 đồng đi Mai tớ trả gấp đôi 100.000 đồng đây Mai nhớ trả gấp đôi đấy Đây, đúng gấp đôi nha Đến văn điển bao nhiêu tiền bác? 90k Cháu đi cùng nó thì bao nhiêu tiền ạ? À? Cũng 90k Thấy chưa? Mày còn không đáng một xu Sa camere bolsillo đó là lý do em nằm đây Câu hỏi tập 4 Có loại vi khuẩn sau một phút tự nó tách thành hai con Sau một phút nữa Nó lại tự tách ra Tổng cộng thành bốn con Như vậy Một con vi khuẩn muốn tách đôi ra cho đến khi đầy bình thì cần một giờ đồng hồ Cũng loại vi khuẩn đó Ban đầu là hai con vi khuẩn để tách đôi cho đến khi đầy bình chỉ cần bao nhiêu phút